sẽ cùng các em làm một số ví dụ sau đây. Thầy cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu đầu tiên này, thầy có AC cộng với CB bằng AB. Nào các em tập trung nhé. Ví dụ 1 của thầy này. Đầu tiên là câu A. Bây giờ nếu AC cộng với CB mà bằng AB thì thầy sẽ suy luôn ra được. Rất đơn giản thôi các em ạ. À ok, phải suy luôn ra được là A suy luôn ra được là C sẽ nằm nằm giữa A và B. Ok chưa? À, đây, thầy có thể cho các em nhìn hình vẽ cho nó dễ hiểu. Đây, thầy có một hình vẽ như sau. Đây là thầy cho một đoạn thẳng AB. Em nhìn đây nhá, đây là một đoạn thẳng AB của thầy. Đây là đoạn thẳng AB. Thầy có một điểm C nằm đây. Thầy có một điểm C nằm đây. Thì thầy có AB của thầy thì bao giờ bằng AC cộng với CB. Ok chưa? Tiếp theo này, thầy có AB cộng với BC thì bằng AC. Chứng tỏ rằng cái điểm B sẽ nằm giữa AC. Đây các em nhìn này, đây là AB chẳng hạn thì đây M nằm giữa AB. Vậy cách tổng cuối cùng là AC thì cái điểm còn lại nằm giữa nó. Ok. Câu B của thầy là nếu AB cộng với BC mà bằng AC thì thầy sẽ suy ra B của thầy sẽ nằm giữa